chào mọi người quay lại kênh của mình <coughs> đây tiếp tục uh, giới thiệu tới mọi người một số máy nữa nha mọi người đầu tiên con này là Suzumi ra tiêu 4.3 máy thì uh, ngoại hình thì con đẹp nhưng mà nó gì mấy kia à, cái gì á mình cũng hiểu nữa số 1 260 số 3 số 275 số 360 số 450 con này thì uh, cổ là graphic nha mọi người à, Graphics GS50 e con này sản xuất ở China xuất Nhật size thật của con này khoảng tầm 3 ngàn rưỡi 3 ngàn rưỡi tới 4 ngàn Đó. Rồi, tổ ra cửa thì à, cũng hơi dơ về mọi người vệ sinh lại ok máy mượt nha mọi người <clears throat> này khóa này khóa cứng nha mô hình động đổi tay đầu tay trở phải được hết đây ngoại hình như thế này đây con này con số 1 phiên bản 200 200 nha mọi người số 2 thì là một con Daiwa còn mấy năm đây qua à, BW2 con này tải cả khoảng tầm 6 à, tới 7 kg 5 tới 6 kg 5 tới 6 kg đây <clears throat> ratio của con này là 5.2 Graphic 2B BW2 Ok Máy thì rất là mượt con này thì mình không thể nào ghi xuất xứ ở đâu à Nhật con này sản xuất ở Nhật rồi nha mọi người sản xuất ở Nhật rồi nha đó in chim lên đây này con này con số 2 này quên ra cửa bằng đá này con số 2 mình bán bốn bốn trăm trăm rưỡi năm mươi số A <clears throat> chạy 5B infile anti reverse con là tim đây qua tim đây qua 5B này khuyên ra cửa bằng đá sản xuất ở Nhật <clears throat> sản xuất ở Nhật nha mọi người đây máy thì mượt khỏi chế rồi <coughs> có hai cái <coughs> hai cái tay xú này á nó bị bể rồi nha mọi người đúng ra ở đây là hai miếng xú này mà nó bị bể mất rồi bể ở đấy có nghĩa là do nó mục á mọi người để lâu ngay nó mục đó ồ oh, Ratio của con này là 6.3 luôn mọi người 6.3 nha Ratio 6.3 Mô binh ở trong là cối ở trong đây là cối à, đông này Đông và khe này Con này thì tải cả khoảng tầm 5-6 à, kg Ok cơm thì máy rất là chất nha mọi người con này con số 3 mình bán 700 chạy bằng bạc uh, bằng bí cho nên là nó rất là êm nha mọi người <coughs> Shimano Arivio 1000 cối carbon cược 1.5 vô 130m cược số 2 100 cược số 3 65m cối carbon <coughs> size thực của con này cũng khoảng 1 ngàn đó chiều ra cửa vẫn con đẹp nha mọi người khuyên ra cửa con đẹp con này ờ, máy đời mới sản xuất ở Malaysia máy bao mượt <coughs> máy bao mượt khóa này mở này ok ngoại hình như thế này đây Số 4, con này mình bán 250 Shimano Alivio 1000 <coughs> Rồi, con này Có thể máy ờ, gần như máy siêu tâm nha mọi người Đó, Shimano sản xuất ở Nhật IC2 Red Enjoy Fix Cả Con này thì ờ, Con này tải cả khoảng tầm uh, 4 kg Tải cả khoảng tầm 4 kg nha mọi người Thông số này thông số nhờ À số, thông số cược này Số 2 225m Số 3 150 Số 4 120 Con này á Toàn thân là carbon Cổ, cổ trợ lực Cổ trợ lực nha mọi người Đó thấy cổ trợ lực không Rất là to đó hỗ trợ lực nha <clears throat> đó con này như máy siêu tâm á khá là đẹp chỗ đá cược này cũng con đẹp này máy thì ba 30 sai thật của con này khoảng à, một ngàn rưỡi nha mọi người sai thật khoảng ngàn rưỡi tới hai ngàn đó này cả chữ Shimano ở đây đẹp không hàng này thì hàng chất lượng hàng xịn rồi <clears throat> con này con số 5 mình bán 350 nha 350 Ok Số 6 Một con Daiwa Custom ACE High Speed Nova Khóa này Mở Đây cối là cối graphic Ủa graphic hay kim loại ta cược số 3 301 số 4 202 số 507 số 603 số 7 số 7 một rồi đúng rồi số 710 mét cối này là của kim loại nha mọi người kim loại rất là đẹp một bình đồng size thật của con này khoảng tầm 3 ngàn con này thì không thể ghi nơi xuất xứ để sản xuất thì chắc chắn là con này sản xuất ở Nhật rồi những cái máy mà sản xuất ở Nhật dùng thị trường nội địa Nhật thì thường thường là sẽ không ghi xuất xứ nha mọi người đây sai khoảng tầm 3 ngàn chỗ đá cửa này cũng còn đẹp về mọi người vệ sinh này nhá đây về vệ sinh chỗ này là xíu ok không á thì cái này có thể là mở ra trở lại trở lại cho cái này xuống phía dưới ok trở lại là ok à <coughs> rồi con này con số 6 mình bán hai trăm rưỡi nha năm mươi 7 này cặp bầu win 300 rio à, 3000 riobi size thật của con này khoảng tầm 3000 con này sản xuất ở Nhật sản xuất ở Nhật nha mọi người cối <clears throat> của con này cối carbon đó cối carbon khuyên ra cược bằng đá con rất là đẹp đẹp nhá rồi mô bình động mặc định tất cả đều con thể đảo tay trái phải được hết cho mọi người gập tay đâu được hết sẽ cho ở Nhật đó bông win 300 bốn bơ khóa này mày em nha mọi người <clears throat> mày em con số 7 số 7 này mình bán hai trăm rưỡi 7 250 đây con này đai qua ABS dòng đời mới sản xuất ở China đây. À, máy thì mượt vô đối ngoại hình con tương đối khoảng à, tới 80 phần trăm khóa này khóa cứng ngắc nha mọi người không bị trả cược nha con này cửa số 2 vô à, trăm rưỡi cược số 3 vô 100 cối nông cối carbon <clears throat> con này hình như có ABS sai thật của con này là ngàn switch file 2000 à, có ABS này có ABS nha mọi người đây cối này cối carbon thân kim loại ok rồi khuyên đã cửa cũng con đẹp nha mọi người đó con ờ, con số 8 mình bán 400 xài 2 ngàn 8 400 9 Đai Westminster ST 5000 Con này thì ờ, đúng con này ok á Thì mình sẽ bán khoảng 600 ờ, Nhưng mà con này á Thì nó bị rối đây Về cấn bay nên nó gãy đây Về gãy con rất là mới Gãy chỗ này Nhưng mà bỏ vô bạt máy vẫn sai được bình thường nha Bạt cân vẫn sai được bình thường nha mọi người Bỏ vô bạt cân vẫn giữ sai được bình thường Mình thử cho mọi người xem này thử cái này. đó bỏ vào bát cân vẫn sai bình thường nha mọi người đó vẫn coi bình thường ok con này thì mình sẽ bán giá rẻ cho mọi người gập tay đổ tay trả phải này size thật của con này thì khoảng tầm từ 5 à, tới 6 ngàn nha mọi người 5 tới 6 ngàn con này sản xuất ở Nhật cược số 5 vô 400m số 6 320 cược số 7 vô 250 cược số 8 vô 230 toàn thân của con này kim loại hết ok cột này cũng là cột lớn ok chỗ ra cửa cũng còn đẹp về mọi người vệ sinh lại nhá rồi con này thì mình bán 300 nha mọi người số 9 300 ngàn ok rồi số 10 số 10 là một con uh, Daiwa ST30H 4 à, con này sản xuất ở Nhật cối con này thì là carbon cối nông màu bình tĩnh cối nông màu bình tĩnh nha mọi người màu bình tĩnh nha cối nông màu bình tĩnh đây con này thì chuyên câu súc câu biển đó số 2 vào 300m số 3 vào 200m cối nông câu biển cối carbon con này là vì là máy lớn chuyên câu biển cho nên là sao ta nó rất là lực lực <clears throat> rất là ghế nha mọi người đây tay tái thậm chí tay quay này cũng là tái quái trợ lực này đây tay quay trợ lực đó tay quay trợ lực nha mọi người size thật của con này thì khoảng tầm 5 tới 6 ngàn 5 ngàn á ừ, size thật khoảng tầm 5 ngàn con này là con số à, mấy rồi ta số 10 kết thúc video ngày hôm nay số 10 con này mình bán 380 ngàn nha mọi người 380 ngàn rồi rất cảm ơn mọi người theo dõi video của mình ai mua hàng thì liên hệ số điện thoại trên tiêu đề nha mình không chốt máy qua video à, qua tin nhắn nha mọi người cảm ơn mọi người nhiều